Xin chào các bạn đã đến với khoa học uh, lập trình React.js các bạn. Thì bữa nay là buổi 24 thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về routing ở trong React. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu routing là gì. Thì routing thì các bạn cứ hiểu đơn giản là cái việc mà chúng ta điều hướng người dùng di chuyển giữa các trang. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta nick vô một cái link thì chúng ta sẽ điều hướng người dùng qua một cái trang khác. hoặc là khi mà chúng ta nick vô mấy cái phần ờ, menu header chẳng hạn như là click vô menu home thì chúng ta sẽ render ra trang home hoặc là click vô menu ở bao thì chúng ta sẽ render ra cái trang ở bao đó thì chúng ta cần phải sử dụng đến hàng routing thì để xử lý được cái việc routing này thì ở ờ, trong lần React thì chúng ta sẽ sử dụng cái thư viện là React Router DOM thì ờ, để tìm hiểu về cái thư viện này thì các bạn có thể vô cái trang à, React Router.com thì ờ, đây là cái trang giao diện chính của nó thì cái version hiện tại của cái thư viện này là version 6 thì nếu mà các bạn nào đã biết về cái thư viện này và đã sử dụng cái version 5 thì các bạn có thể à, vô cái mục uh, what new in uh, cái version 6.4 này đó còn nếu mà các bạn nào mới nguyên thì chúng ta sẽ đi vô cái menu uh, I am new này đó vô cái phần này để tìm hiểu thì nó kêu là các bạn có thể tạo ra một cái đồ chết thông qua cái thằng vai này và các bạn sẽ cài đặt cái thằng React Router DOM bằng cái lệnh là npm install React Router DOM như vậy đó tuy nhiên thì tôi sẽ không sử dụng cái thằng vai à, này mà tôi sẽ khởi tạo cái đồ project của tôi thông qua cái thằng à, React app mà tôi đã hướng dẫn các bạn làm demo cho các đồ à, project ở các buổi trước thì bây giờ tôi sẽ đi init một cái đồ project mới này và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo cho các bạn xử lý cái việc đeo tinh sử dụng cái thư viện React Router DOM này thì bây giờ tôi sẽ mở một cái terminal mới này và bây giờ tôi sẽ sử dụng cái thằng gen VA React app và tiếp theo là cái tên đồ z thì tôi sẽ có cái đồ z là demo third đồ z đó thì tôi sẽ tạo ra một cái đồ z mới là demo third đồ z như vậy rồi bây giờ tôi nhấn enter rồi nó đã init đồ z xong thì bây giờ tôi sẽ cd cho cái đồ z của tôi này rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi cài đặt cái thư viện là React Datadom này thì tôi sẽ cài đặt như sau thì tôi sẽ cài đặt thông qua cái thằng gian luôn thì tôi sẽ có gen add React Datadom này và ví dụ tôi mở cái đồ z của tôi này này ví dụ như mấy cái uh, hiện giờ nó như vậy này bây giờ tôi sẽ nhấn enter để cài đặt này đó thì nó đã cài đặt xong và bây giờ thì ở trên này thì nó có cái thư viện à, React Outer DOM version 6.10 của tôi như vậy đó rồi bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ có định gian tạt để tạt thử cái đồ chết của tôi lên này đó thì cái đồ Z của tôi nó init bình thường này rồi bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn à, demo cái việc routing này thì các bạn phải vô cái mục uh, adding ở router này cái chỗ này này đó rồi ở đây thì các bạn có thể thấy ờ, cái ví dụ của nó là về uh, ờ, adding một cái router này thì chẳng hạn như tôi copy cái code này ờ, do cái chuột của tôi và tôi sử dụng này rồi chẳng hạn như là tôi sẽ bỏ vô cái file index.js này thì cái file index.js này chỗ app này tôi sẽ comment lại này bây giờ tôi sẽ phát cái code của tôi ở đây này rồi tôi sẽ import cái uh, thằng VA router router rồi này à, nó nó nó chưa có hiểu thì tôi sẽ copy luôn mấy cái dòng import này rồi rồi theo thì tôi cần phải có một cái ờ, component là sử dụng cái component là router provider như vậy tôi sẽ copy chỗ này này à, chẳng hạn như tôi sẽ bỏ vào chỗ này đó thì ở đây thì tôi đã tạo ra một cái route này à, trong này tôi có một cái ờ, route tương ứng với cái path là suyệt tức là vô cái trang home này tôi sẽ return về cái enablement và có cái ờ, sau này cái test là hero world này đó thì chẳng hạn như là bây giờ tôi nick cho say này rồi bây giờ tôi nên chỉnh dẹp này đó thì các bạn thấy nó sau đây cái chữ hero world này đó thì cái ờ, đường dẫn ờ, xuyệt thì nó tương ứng với lại cái đường dẫn cho cái file group thì nó sẽ sau đây chữ hero world như vậy ví dụ như các bạn có xuyệt như vậy này đó thì nó sẽ trả về cho chúng ta cái trang home như vậy đó rồi chẳng hạn như là tôi sẽ copy chỗ này và tôi sẽ làm demo cho một cái ờ, đường dẫn khác ví dụ như là do cái trang bao chẳng hạn thì tôi sẽ duyệt cho bao như vậy rồi chỗ này tôi sẽ có cái test là bao chẳng hạn vào ớt chẳng hạn rồi tôi định cho xây và bây giờ tôi sẽ lên lại trình duyệt này à, bây giờ chẳng hạn như tôi duyệt cho cái menu là bao chẳng hạn đó thì nó trả về cho tôi là cái trang bao với lại có cái cái cái test là bao ớt như vậy chẳng hạn đó đó thì chẳng hạn như là chỗ này bây giờ tôi sẽ trả về một cái ờ, component chẳng hạn chẳng hạn như chỗ này tôi sẽ trả về là cái app component chẳng hạn rồi bây giờ tôi đi cho xây này rồi giờ tôi đi trình duyệt này đó thì bây giờ nó lại sâu lên cái app component cho tôi như vậy đó app component là cái cái file này đó thì nó có cái cái uh, code UI hiện giờ nó như vậy thành đang là nó sâu lên cái trang uh, UI cho tôi như vậy đó rồi tôi quay lại trang home chẳng hạn đó thì nó show lên cái test hello world thôi đó thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn à, à, về cái thằng routing và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn à, thêm một cái router vào trong cái ứng dụng của chúng ta đó thì đây là một cái demo đơn giản về thêm một cái routing ở trong DS thì à, bữa sau là buổi 25 thì tôi sẽ đi demo cho các bạn để tạo ra một cái template website là tôi sẽ hướng dẫn các bạn apply cái routing và di chuyển giữa các uh, uh, các page khác nhau khi mà chúng ta nick vô cái menu ở trên cái phần header thì chúng ta sẽ di chuyển sang các trang khác nhau thì tôi sẽ đi hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi tiếp theo đó thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo